Và chúng ta bắt đầu ngay với phần một lớn. Phần một lớn, lý thuyết. Với phần một nhỏ, thầy giới thiệu với các bạn luôn tính tương đối của chuyển động. Thì trước khi đưa vào các khái niệm cũng như các đặc điểm của tính tương đối chuyển động, thầy cho chúng ta bắt đầu đi vào cái thí nghiệm đầu tiên. Chúng ta nhìn đây ạ. À, đây là một khu rừng rất là đẹp. Đúng không? Ở khu rừng này, bên cạnh đó là một đường đi. Và một bạn học sinh đang đứng trên một cái chiếc xe lan một cái chiếc xe chuyển động được và chơi cái trò đó gì ạ chiếc xe này đang chuyển động và bạn ấy tung quả bóng thế thì đối với một người đứng trên chiếc xe như thế này thì khi tung quả bóng bạn cảm nhận được điều gì đó chính là quả bóng ra làm sao nhìn đây ạ đó những quả bóng luôn luôn đi lên đi xuống tung đúng không ạ? Tung lên tung xuống và quả bóng được rơi theo phương thẳng thẳng đứng. Các em nhớ nhá. Đối với hệ quy chiếu gắn với chiếc xe này, hệ quy chiếu gắn với chiếc xe này thì lúc này cái quả bóng rơi theo phương thẳng đứng. Chúng ta nhìn hiện tượng đây là biết điều đó, đúng không? Đó. Thế thì một câu hỏi đặt ra, nếu ở trên nề đường có một người đang đứng quan sát bạn này thì người đó sẽ nhìn thấy quả bóng rơi ra làm sao? Đúng không ạ? Chúng ta cùng nhìn sang thí nghiệm số 2 nhé. Thí nghiệm số 2. Đây. À vẫn là gì? Như vậy, vẫn là một bạn đang chơi trò tạt quả bóng. Và Thế thì bạn nhìn xem. Gắn với mặt đất, gắn với mặt đất. Và nhìn thấy quả bóng ra làm sao chúng ta cùng nhìn hiện tượng này nhé bắt đầu bạn này tung bóng đó ta nhìn thấy không này dưới con mắt của người đứng bên lề đường không còn là phương thẳng đứng nữa mà đó là một phương parabol đúng chưa trong toán học lớp 10 các bạn sẽ gặp đó là parabol sau này bạn sẽ gặp nó nhé như vậy ta thấy là gì ạ rõ ràng cùng là một quả bóng cùng được một người ném nhưng đứng trên các góc nhìn khác nhau các hệ quy chiếu khác nhau thì các bạn đã nhìn thấy cái quỹ đạo chuyển động đã khác nhau và vận tốc đương nhiên cũng khác nhau vậy thì từ đây thầy suy ra cho các em một cái kết luận đó là gì vị trí tốc của cùng một vật tùy thuộc vào hệ quy chiếu đúng chưa vị trí và vận tốc của cùng một vật thì tùy thuộc vào hệ quy chiếu giống như hai thí nghiệm vừa rồi nếu thầy gắn hệ quy chiếu ban đầu với chiếc xe đang chuyển động thì rõ ràng quả bóng đang rơi theo phương thẳng đứng nhưng nếu hệ quy chiếu gắn với mặt đất cái người đứng bên đường đứng yên đó thì nhìn thấy quả bóng không còn không còn gì ạ rơi theo phương thẳng đứng nữa mà phương đã thay đổi tức là vận tốc